em Ngọc Long Phan có mong muốn tôi làm cái bộ Exorcist kết hợp với con gấu Assassin hoặc cái con gấu đá Ủa, khó Nghe rồi, đọc xong cái comment đã thấy khó rồi Phải có gấu, mua xong lại còn phải câu ra gấu thì mới chơi được Đấy. Đây, ra con gấu sớm, ok nha anh em nhá Đấy, chúng ta ra con gấu sớm thì cũng là bỏ vào câu gấu thôi Nhưng mà đây nó chỉ là cái điều kiện đầu tiên Đấy là có gấu đù mà mua Chứ con gấu đù này mà đẻ ra được thêm bốn con gấu Thì nó là mà cả một cái quá trình đấy anh em à Không dễ đâu Tôi phải nói thật đấy Sau khi đọc cái comment của anh em Ngọc Long fan yêu cầu cái bộ nhân ngày sinh nhật của anh em Ôi Tôi tôi phải nói là tôi vã hết cả bồ hôi hột luôn Nó sao mà nó khó tôi tôi còn phải comment ngay ở phía dưới là anh em mới chọn cái bộ khác đi bởi vì cái bộ đấy là cả năm tôi chỉ làm được một hai lần thôi chứ có chơi được gì nhiều đâu đấy thế tôi có nói với anh em ở phía dưới nhưng mà mãi không thấy anh em trả lời không thấy anh em trả lời thì thôi thì tôi lại phải cố gắng vậy đấy phải cố gắng là, ờ, như là làm cái bộ này và tôi bây giờ tôi phải giao hẹn trước với các anh em khác nhá là đây chắc là cái lần cuối cùng tôi chơi gấu theo yêu cầu đấy còn các anh em có yêu cầu tôi chơi bộ này bộ kia thì anh em bỏ qua cái bộ gấu của tôi nhá bỏ ngay cái bộ gấu của tôi tôi không bao giờ tôi chơi gấu đâu nhá mất rất nhiều thời gian anh em thông cảm nhá thời gian bây giờ kiểu mình già rồi nên là thời gian nó có hạn lắm không như là hồi trẻ thời gian rảnh nó nhiều làm được nhiều thứ bây giờ thì cứ thời gian là cứ phải để còn phải đắn đo suy nghĩ xem là làm cái việc gì trước làm việc gì sau đấy thế mà tôi ngồi tôi làm cái bộ gấu này mất cả ngày thì tôi, tôi, tôi, sọc anh em ạ <laughs> chả làm cái việc gì nữa anh em nhá thế nên là đấy gấu tao van xin mày đấy mày ra hộ tao một con đi hai con trước với hai con rồi nhẹ nhàng tình cảm nào ra sau ui rồi chưa ra anh em ạ cay thật sự luôn khó lắm không dễ đâu anh em ơi <clears throat> mà tôi tôi tôi cũng phải thú thật với anh em là đây nó không phải là cái trận đầu tiên là tôi làm clip đâu mà cái trận này nó là cái trận thứ 8 thứ 9 trong ngày hôm nay rồi. <laughs> thứ 8 thứ 9 đó, tôi đùa đấy, thứ 8 thứ 9 hơi nhiều. Chắc là cũng phải đến trận thứ 6 rồi. Thứ 6 rồi anh em ạ. Đến trận thứ 6 đây vẫn chưa ra, vẫn chưa có một cái trận nào mà nó đủ tế ra hồn để có thể uh, lên clip được cho anh em. Nó là một cái bộ mà tôi không thể kiểm soát được Một cái bộ mà phụ thuộc vào nhà phát hành Nhà phát hành độ mới chơi được thôi Đấy, chứ còn cái cái cái, cái bộ này thì tôi đâu có kiểm soát được đâu Đâu phải là cứ muốn chơi là chơi được đúng không Gấu ơi mày ra đi Đấy anh em gấu đéo ra mà ra này Tôi mà ra như này tôi chưa sát thủ luôn đấy Tôi thật với anh em Không có Egosit Egosit cái đâu Tôi sẽ chơi à, nếu mà tôi được chọn nhá, tôi sẽ chơi à, sát thủ kẹp với cả cái gì? Kẹp với cả Saman. Đấy, anh em thấy không? Ra sát thủ ra Saman nhá. Chơi luôn. Quá ngon. Hoặc là nếu mà bài như thế này này, có thể chơi chín Assassin Fake. Đấy, đủ bộ cái bài này là, là ra những cái con ở trong cái bộ chín Assassin Fake này. Đấy. Hay là chơi chín Assassin Fake. Được không? thôi <laughs> Hôm nay theo yêu cầu của anh em có Long Phan thì tôi chắc chắn tôi sẽ chơi cái bộ Exit rồi Ui anh em nhìn cái quả nó, nó swap nó lé được skill của con Wing Quá là đẹp luôn Ôi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi anh em ơi Nhân vật chính rồi Hay quá nhờ Rồi Được đấy Để xem là chút đồ nào Nếu mà ra gấu đá thì chắc là lấy đồ bắn trưởng thôi Gấu xin thì ờ, lấy đồ chém lan này lấy đồ ờ, đánh tay còn gấu đá thì tôi sẽ lấy đồ bắn trưởng con gấu đá này nó sẽ đóng vai trò giống như một cái con bom ở trong bộ exit anh em ạ trong cái bộ exit thì con gấu đá rất khỏe như là tôi có chia sẻ cho anh em từ những cái video trước ấy là nếu mà ra gấu mết thì chúng ta chơi cái bộ 12 con ra gấu assassin thì có thể chơi bit hoặc chơi uh, ờ, 9 assassin chơi 6 assassin thì nó mạnh Đấy còn nếu mà ra uh, Exit ấy, ra gấu đá thì chúng ta chơi Exit là mạnh nhất. Đấy, chứ còn chơi uh, gấu Assassin nó không mạnh lắm đâu. Cái bộ Exit này là phải chơi gấu đá này này, nó mới mạnh. Gấu Assassin thì cũng đồng ý là nó nó nó đánh trưởng nó là đam vật lý. Nhưng mà nó lại không có khống chế anh em ạ. Đấy, nó không có khống chế. Mà cái con uh, gấu đá này ở trong cái bộ Exit thì cái đá nó lăn nó được cộng thêm đam. Trong cái bộ trừ giáp thì nó được cộng rất nhiều đam. Ngoài ra thì nó cứ lăn liên tục thì nó sẽ khống chế đối thủ đến chết thì thôi Khỏe <clears throat> Ui anh em ơi Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Ui sau quá trình coi như là là là, là 8 trận 8 <clears throat> trận hay là là 6 trận nhỉ? Tôi cũng không nhớ nó quá nhiều anh em ạ Đã quá nhiều rồi thì bây giờ cuối cùng thì nó đã ra con gấu tôi chơi Đấy nhưng mà đây nó mới chỉ gọi là điều kiện cần thôi nha anh em nhá Là ra được gấu còn ra phải ra gấu hai sao cơ Đấy, ra gấu hai sao thì nó mới là điều kiện đủ anh em nhá Đây nó mới chỉ đáp ứng được điều kiện cần thôi à. Cho tạm 3 assassin vào thôi anh em Đấy, còn không không chơi assassin nhá anh em nhá Chúng ta sẽ chơi ship, Nhưng mà hiện tại rồi chúng ta đang có ba con assassin có thể kết hợp vào Được cái Celesi mạnh đầu game Giữ máu tốt <clears throat> Ok nhưng mà từ từ đã Con nào lên hai sao trước thì tôi sẽ chút đồ Tôi tôi sẽ chưa có chốt đồ vội anh em ạ Đợi chút Có lên áp 6 luôn rau này không nhỉ Thực ra nếu mà rau này tôi bán lấy con uh, Stone Spirit đi là tôi cũng đủ tiền Cũng được thêm một tiền mà áp cấp thì cũng có thể thắng ờ, được thêm một tiền nhưng có thể thua Mà chúng ta nếu mà chúng ta uh, giữ ở level 5 rau này thì chúng ta chắc chắn có một tiền Thôi được Chơi uh, chắc chắn, chắc kèo an toàn anh em ạ Được thêm một tiền đã Tôi là tôi còn có hai cái con hai sao đang ở ngoài cơ Đấy, mà áp là phải áp đến 7 thì nó mới gọi là hợp lý Nhưng mà làm gì có tiền áp 7 Thôi cứ từ từ đã anh em Để ra 12 up 7 Đấy, gặp thằng này chưa chắc thắng đâu Gặp thằng này chưa chắc thắng đâu ba con hai sao Seragi mạnh Khỏe lắm anh em ạ Không thắng được Mà có áp cấp ra này cũng không thắng được đấy May đấy, may quả này không áp cấp đấy Ui đây rồi anh em ơi Gấu đá ra sớm anh em ạ Gấu đá à Vậy là chúng ta chơi gấu đá Có phải không nhỉ Hai con gấu đá rồi Chắc là gấu đá ra trước gấu xin hay sao thôi chứ Đúng không Liệu có phải thế không hay là nó ra hai con xong rồi nó không ra nữa nhở <laughs> có bao giờ thế nhở ra hai con mà không ra nữa lại ghép đồ cho gấu đá nó lại hơi sai thôi cứ phải có con nào nó chắc chắn lên hai sao đã anh em ạ chứ tôi cũng chưa có chắc chắn là cái con gấu đá này nó nó là con co đâu từ từ đã anh em nhé. cứ con nào lên được hai sao rồi chúng ta ghép đồ cho con đấy thế đó ui gặp thằng này cũng thua này anh em này không thắng được Tầm này chưa thắng được, chưa thắng được. Khỏe quá. Nếu mà chúng ta chơi cái bộ assassin ý thì nó dễ thắng hơn rất nhiều khi mà ở level 7. Ở tại level 6 thôi là chúng ta đã có 6 assassin rồi. 6 assassin level lên level 7 là kẹp hai gấu. Đấy, à, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, anh em ơi, kích hoạt được được 4 gấu ở đây. Rồi chấp nhận thua anh em ạ, chấp nhận thua. Như này có ăn được quái không nhỉ? Tôi nghĩ là ăn được thôi. Bình thường ở level 5 là, là ăn được quái rồi, đây còn level 6 có 6 con ở trên bàn cờ chỉ nhẽ lại không ăn được. Trong đấy có con có đù, gấu đù nó là tăng cơ. Đấy, con gấu đù đã lên được 2 sao rồi. Hai con gấu đá. Bọn này nó xếp theo đường thẳng thì con gấu đá nó kẻ một đường là thực ra là, là trúng cả ba con thì là hai đường đều trúng cả ba con thì mạnh lắm. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Cứ đứng xếp theo hàng thẳng này thì con gấu đá nó chỉ cần kẻ một cái đường Hai đường nó chạy ngang nhau thôi Đấy, thế là tôi chết luôn rồi Khỏe mà <clears throat> Gấu đá khỏe lắm anh em ạ Đầu game Giờ cho tôi thêm con mèo ba con gấu đá thì Có khi vớ vẩn đánh chuỗi thắng đấy Rồi Tôi thấy là đồ có vẻ là cho gấu đá là nhiều Đồ này lấy cho gấu đá khá là mạnh có ờ, cái ờ, trượng phép ở đây này Trượng phép rồi ờ, thì ba cái trượng phép ở đây Đồ chuyện này lấy cho chơi cầu đá ngon anh em ạ Tôi thì tôi cũng thích là Nếu mà chúng ta chơi bộ Exit thì chúng ta chơi cầu đá Chứ còn chơi gấu Assassin thì tôi cũng không không khoái lắm Gấu Assassin thì chơi 9 Assassin chơi bit ngon hơn Đấy nó có những cái cú đánh tay Nó sở tách nó tăng sở tách ở trong bộ bit Hay là nó uh, nó nó clear nhanh trong crit trong cái bộ assassin để nó có thể tung được nhiều trưởng ui này to nhá <clears throat> bọn assassin uh, thì nó đánh cái thằng này yên tâm tí nữa đợi chút đợi chút ui đây rồi anh em ơi con nào lên hai sao trước thì là coi như là chúng ta sẽ sẽ uh, sẽ sẽ lấy đồ đây rồi anh em ơi lên 7 rồi tầm này lên 7 rồi anh em ạ lên <clears throat> 7 rồi cắt chuối ở cái thằng uh, thằng thằng cung của lấy bây giờ tôi có ba assassin rồi tôi sẽ đánh cho nó rồi ờ, để tôi chốt đồ nha anh em nhá chốt đồ cho con gấu đá cái thằng hunter vừa lấy là chúng ta chỉ coi như là bị đẩy vừa ra vừa rồi bởi vì là chưa có cái bộ assassin thôi anh em ạ có assassin vòng sau cái thì là biết ngay xem là thằng nào ăn thằng nào cứ đợi đấy Bây giờ tôi kẹp được vào assassin rồi nó sẽ khác biệt <clears throat> Đây rồi Tôi sẽ lấy cái đầu cho đồ cho con gấu đá anh em nhá Nhưng mà tôi đang phân vân Là ghép cái gì đấy Thì chắc là tôi sẽ đợi một chút nữa Tôi sẽ đợi đến round 15 Bởi vì là tôi thấy là chỉ còn có hai round nữa thôi Là đến round 15 rồi anh em ạ Nên là chúng ta đợi một chút Sau round 15 chốt đồ thì nó sẽ khỏe luôn Chúng ta sẽ chốt được những cái đồ gọi là đẹp nhất ghép được những cái món đồ mà nó perfect nhất cho cái bộ này Thì lúc đấy chúng ta sẽ khỏe từ cái RAM 15 đến về sau Đấy chứ còn bây giờ chúng ta chốt vội xong sau này nó sẽ bị thừa thiếu Bởi vì tầm này thì bây giờ tôi cũng không có gọi là uh, có nhu cầu phải đánh chuỗi thắng Đấy và tôi bây giờ tôi đang có một cái đội hình có thể giữ máu được Nên là thôi cứ từ từ đã Cũng chưa phải vội Lấy cho một cái tương lai là sẽ được top 1 anh em nhé lấy đồ để có một cái tương lai top 1 chứ còn không phải cần không không cần phải lấy đồ để để để, để giữ máu cũng như là giữ chuỗi làm gì cả. Đấy, chúng ta không có chuỗi chúng ta cũng không việc gì chúng ta phải vội quá. Có thể chúng ta vẫn thua, như round này thì khả năng vẫn thua này. Nhưng mà thua thì kệ là thôi, thua thì chắc là cũng mất ít máu lắm. Thậm chí là còn không thua khi mà vừa có một cái combo rất đẹp. Ờ, hay quá nhở, Grim quẹt mực cái xong rồi con ờ, con uh, ờ, sao breaker lém nó quả phi tiêu quá đẹp luôn đây rồi anh em ơi bốn gấu ấy rồi thôi bỏ quy giạt ra rồi đấy cứ từ từ anh em đây rồi Egosit nó cũng ra rồi này đấy, ra Con Egosit Assassin nó ra rồi này Đấy Thì tôi lại có thể vứt một con Assassin đi Anh em cứ thông cảm với tôi nhá Giọng tôi có thể là nó sẽ hơi ngặt ngạt một tí Anh em thông cảm tôi Mấy hôm nay là nó cũng thay đổi thời tiết ở Hà Nội nó cũng đang chuyển nóng sang là những cái ngày ờ, bắt đầu là trường đông ờ, hơi lạnh một chút anh em ạ à, nhiều khi là mình vẫn quen là cái thời tiết cũ thời tiết mùa hè là mùa này là rất nhiều người bị cảm cúm anh em cũng giữ gìn sức khỏe anh em nhé tôi là nhà cả nhà tôi là cũng đều bị cúm hết ok Ui anh em ơi Nó cho tôi cả con gấu bố luôn này Được quá nhờ Thế tôi bán con gấu mết đi Chỉ cần bốn gấu thôi Được đấy ra bốn gấu rồi thì khả năng lên được cả ba sao cơ chứ không cần ờ, hai uh, sao đâu chưa chắc đó là hai sao đâu có khi lại gấu đá lên được ba sao ấy anh em tôi cố gắng chuyện này làm quả gấu đá ba sao cho nó mãn nhãn anh em nhóc Mặc dù là bây giờ tôi có vẻ như là tôi khá thọt tiền so với những cái người còn lại Đấy, những cái người còn lại là anh em thấy là cái thằng top 1 thì nó đang level 7 50 tiền Nếu mà so sánh về cái mặt gọi là tiền và cái mặt uh, gọi là level thì là tôi đang bị thọt hơn nó Nhưng mà về cái mặt gọi là sức mạnh đội hình thì tôi nói với anh em là cái đội hình này thì nó yên tâm luôn Nó ra được như này thì tôi nói rồi một cái trận đấu như này chắc cả năm mới ra được một trận nó như này thôi anh em ạ đây rồi, úi ôi, đồ đẹp quá anh em ơi Thôi được rồi, được chốt đồ nhá Sẽ có những cái món đồ sẽ ghép rất là ưng luôn Đây, ghép trước cái trượng ma pháp này Rồi, gậy tá ác trước đã Ở đây chúng ta sẽ lấy được một cái chén thánh ờ, Không có mà lại hút máu Nhưng mà sẽ để một slot trượng ma pháp Để tí nữa chúng ta sẽ lấy một cái uh, Sẽ lấy một cái huyết trượng Ok Sẽ lấy một cái uh, giáp xoay Ok Chơi gấu đá Chúng ta sẽ có những cái đồ thủ và những cái đồ công Sẽ lấy một cái chén thánh Ok Chén thánh Rồi Slug còn lại thì tôi sẽ từ từ tôi chưa lấy vội nó sẽ có thể nó là một cái huyết triệu hoặc là một cái uh, ngọc giảm hồi chiêu anh em nhá Cái đấy nó tùy Cái đấy nó sẽ tùy trong cái cái cái khoảng thời gian sau Nhưng mà tôi sẽ phải lấy một viên ma lăng đấy Tôi sẽ lấy một viên ma lăng Ra thêm một con gấu cụ à Thì tôi sẽ bán lấy con BH đi thôi Ở đây chúng ta có con mèo Tôi nghĩ là tôi bán luôn con này đi Kẹp mèo vào kẹp mèo vào để chơi hai gấu gấu tổ chơi hai gấu tổ luôn đấy còn một slot cho evil clyde chắc là tôi nghĩ là up cấp luôn tận dụng thêm một con ảo ảnh nữa cho ảo ảnh vào kích hoạt với bộ mèo si vét là chúng ta sẽ có ba ảo ảnh nó sẽ nhảy ở trong bàn cờ cũng được mặc dù là tiền thọt phết đấy nhưng mà không sao chơi gấu thì nó cũng không sợ đâu tiền thoải mái mà chơi cái bộ gấu này thì có thiếu gì tiền không ra đủ con gấu thì anh em không phải lo vấn đề về tiền vì cái bộ này là cái bộ mà nó tự ra bài mà chứ chúng ta không phải mua đâu đấy, đấy có chuỗi luôn um, chả mấy mà tiền nó lên thôi đây rồi ủ hai mèo cơ chết rồi thế này thì thiếu thiếu slot rồi chắc là tôi sẽ phải Bán một con rồng đi Hay là đập trứng nhỉ Đập trứng cho gấu tổ luôn không nhỉ Hơi phân vân đoạn này Tôi nghĩ là tôi sẽ bán cái con rồng này đi Từ từ anh em ạ Từ từ đã Không không không vội không vội không vội Cứ bình tĩnh Tiền bây giờ chưa áp được lên 9 đâu Tí đẩy lên 9 Mấy cái con ego Egosit thì từ từ anh em nhá Từ từ đã cứ nuôi mấy con có cặp này lên được hai sao đã rồi tính có những cái con còn lại thì từ từ đã anh em Tôi cứ form trước 4 Exit đã anh em nhá Con ảo ảnh nó sẽ phải lên được ba sao Ảo ảnh bây giờ chúng ta đã có là hai con hai sao rồi Cứ nuôi nó cho nó cứng cáp anh em ạ Sao to chất lượng hơn số lượng Cứ bình tĩnh sáu Exit chả để làm cái gì Tôi nói thật Chơi cái bộ này thực, thực ra ấy là 9 uh, 9 con ấy là chúng ta chỉ cần 4 exit thôi. Kẹp với cả ờ, bốn uh, con gấu và thêm một con warlock nữa ở level 9 là mạnh lắm rồi. Đấy. Form ở level 9 thôi. Còn level 10 mà level 9 nếu không kẹp warlock vào ấy thì tôi có thể kẹp một con ngộ không. Anh em hiểu không? cho ngộ không vào nó sẽ có là là 3 meter elite 3 meter elite nó sẽ khỏe hơn là cái bộ 6 exit bởi vì nếu mà chơi 6 Exorcist mà lại kết hợp với cả ba Meteorite nữa ấy Thì nó phí lắm Bởi vì chúng ta trâu để chúng ta sống Chứ không phải là chúng ta trâu rồi chúng ta lại chết Chết để làm zombie Thế còn gọi cái gì nó là cái, Cần gì cái bộ trâu nữa Thế thì chúng ta chết sớm chúng ta làm zombie đi <laughs> Đánh như thế là thì Tôi nghĩ là full công thì nó mạnh hơn Anh em ạ Ui cắt chuối được ngon thế nhở <clears throat> Nếu mà đánh theo kiểu zombie ấy Cứ full công mà táng thôi anh em còn nếu mà chúng ta chơi cái, cái, cái kiểu gọi là thủ ấy Chúng ta chơi kiểu thủ thì tôi nghĩ là Chúng ta không cần phải 6 à, Exit đâu 4 Exit là mạnh lắm rồi 4 Exit này kẹp với cả uh, à, 3 Meteorite kẹp với cả 4 gấu và uh, cái gì nhỉ? Hua Đó Đội hình nó chỉ có như thế thôi Thì nó mới mạnh Đấy, Warlock thì tôi nghĩ là tôi sẽ chọn Nếu mà ra Dark Spirit thì tôi sẽ chơi Dark Spirit Dark Spirit 2 sao thì ngon Còn nếu không thì chúng ta có thể kẹp vào cái con Con con con um, uh, ờ, Velomancer Velomancer thì có thể là kẹp thêm Kira Đấy, kẹp thêm Kira hoặc là Chúng ta sẽ um, Có cái, thêm một trừ giáp đến từ vị trí con Velomancer thì cũng mạnh nó thả cái bãi trừ giáp xuống thì cái con gấu đá ở lăn nó sẽ khỏe hơn đó nội dung thì nó là như thế anh em nhá mà cái con gấu đá sau khi nó lăn thì nó được hồi máu nữa thì nó cũng sẽ rất là mạnh rồi lên trí luôn ok tí nữa mà cái con gấu assassin lên hai sao ấy thì tôi sẽ kẹp thêm cái con uh, ờ, selling assassin này vào nữa anh em nhé Đấy, chúng ta sẽ có thêm cái slot cho selling này Ở trong cái giai đoạn ở trong game có thể là sẽ kẹp thêm một con này vào cũng được Trong lúc mà chúng ta form đủ cái bộ như vừa nãy tôi nói là ra ngộ không Ra ngộ không thì, thì nó sẽ full bộ mạnh luôn Thực ra nếu mà chơi 6 Exorcist ấy 6 Exorcist uh, ờ, so với cả 4 Exorcist mà kẹp thêm con Velom vào để nó có cái bãi trừ giáp ấy Thì nó như nhau thôi anh em ạ Nó trừ tổng nó là thậm chí còn hơn nữa 6 Exorcist là anh em chỉ được trừ 12 giáp thôi Nhưng mà nếu mà anh em chơi 4 Exorcist ý Là trừ là 9 giáp đúng không? Trừ 9 giáp mà cộng với cả 7 giáp của cái con skill của con uh, Velomancer ở level 2 nữa Là anh em là trừ tận 16 giáp cơ Nó khỏe hơn rất nhiều Đó, nên là chưa chắc là đã là, là, là cái hiệu ứng của cái trừ giáp nó đã mạnh hơn đâu nó chỉ hơn ở cái là nó có cái 3,5 giây bất tử ấy Nhưng mà với cái bộ mà tôi kẹp vô không vào thì cái 3,5 giây bất tử đấy nó không cần Không cần thiết lắm Bởi vì mình trâu mà Mình trâu thì mình sống thì mình ngon Mình sống mình ngon mình bắn trưởng Bởi vì mình chơi cái hệ bắn trưởng nhưng mình lại không chơi cái hệ đánh tay Đấy nếu mà chơi bắn trưởng mà biến thành zombie thì không bắn được trưởng Cái vấn đề nó ở chỗ đấy Còn nếu mà chơi đánh tay mà kiểu full công ấy Chơi kiểu full nam tay ấy Thì nó lại cần cái bộ zombie đấy nó cần cái bộ này ui hai lần cắt chuỗi cơ à căng thế nhở được đấy ui anh em ơi giao con gấu đá với thêm một quả trứng nữa này thử xong rồi thế thôi từ từ nhá chắc tôi phải bán con sai linh đi thôi hết slot mất rồi anh em ạ mà dù là con sai linh này lên 10 là vẫn cho được vào là đội hình là nó mạnh đấy lên 10 cho vào ba assassin phần vần quá anh em ạ nhưng mà bây giờ hết slot mất rồi thì biết làm nào đây tôi cần hai slot để để để uh, cho con gấu đá với cả mua quả trứng Thôi được rồi Đành của thế chứ biết làm nào Anh em ạ Bây giờ không áp được lên 10 luôn Đấy bài nó ra nhiều quá biết làm nào cái Tầm này đấy Tiền nó đâu có thiếu đâu Thiếu bây giờ nó là thiếu cái slot để đựng thôi Để đựng cờ thôi nhưng Bây giờ tiền nó không thiếu Bài nó tự ra mà Anh em thấy trên bàn cờ của tôi Toàn là những cái con nó tự ra chỉ có ờ, cái con con ảo ảnh nó một đô tính ra là có 6 tiền ở trên bàn cờ cộng với cả ba con mèo ghép vào thành con mèo hai sao là 9 tiền đấy 6 tiền cộng 9 tiền ờ, tổng giá trị mà tôi phải bỏ ra ở trên bàn cờ bây giờ nó mới là 15 tiền thôi <laughs> còn lại là toàn là ờ, bài tự ra thôi chơi thật sướng không anh em quá sướng luôn bộ này nói chung là nếu mà để mà nói ra thì chơi chả cần phải làm gì cả cứ thế mà mà mà, mà up cấp thôi đấy xuống lắm gấu mà nó đã độ rồi thì, thì phải nói thật với anh em là chả phải làm gì cả đấy anh em thấy không lại ra con gấu tổ lên được hai sao này đó Thế bây giờ cho cái gì vào đây 6 exit vào luôn à 4 exit vào nhà bốn 4 exit thì sẽ phải up một level nữa mới cho được vào hay là bỏ mèo đi bỏ mèo đi á Thực ra mèo bây giờ là nó vẫn có thể cộng thêm được hai con nữa Thì cũng ngon Cũng ngon mà anh em và Tôi muốn giữ cái con mèo này bởi vì là thế này Rất có thể là cái con gấu đá của tôi nó sẽ lên được thêm một con nữa Và tôi sẽ kẹp hai con gấu đá vào anh em ạ Ồ Thế cơ Rất có thể là con gấu đá này nó sẽ sẽ ra được con nữa này Đấy bây giờ tôi à, khả năng gấu đá lên được 3 sao rất cao nha anh em nhá tôi là chỉ còn thiếu ba gấu đá nữa thôi rồi đéo ra gấu đá ra cái gì đấy ra ra con gấu mết mới cay ra gấu đá tôi tôi đập trực luôn cho gấu đá đó đây rồi có cái huyết trượng rồi anh em ạ đây có huyết trượng đây rồi nhưng mà từ từ đã rao sau nó là cái rao quái à, tôi cứ đợi hết rao quái rồi tôi ghép đợi hết rao quái rồi ghép nha anh em nhé Chơi cái bộ này giàu thật đấy Round sau là khả năng là sẽ kẹp vào 4 Exit luôn 4 Exit rất ok Trận này có gót đỏ rồng mập Chả sợ Tôi chỉ hơi ngại một chút là bởi vì là Nếu mà chơi uh, gặp cái bọn gót đỏ Thì cái con gấu này nó sẽ không tung skill Và nó giết được người Và nó sẽ reset cái trưởng của nó Nó sẽ chậm hơn và sợ nhất là cái việc là con gấu nó sẽ bị khạc trúng ấy, thì nó sẽ chết rất nhanh Con gấu đá mà nó khạc trúng thì nó sẽ không có cái, cái, cái gì mà nó có thể đỡ được Còn cái con gấu xin thì nó khác, con gấu xin thì nó có thể nhảy Trong lúc nó nhảy thì nó sẽ tránh được cái việc là gây đam Nó sẽ né được cái việc là gây đam Đấy còn con gấu đá thì nó khác Nó sẽ không có được cái Cái bất tử giống như là cái con gấu cụ Và cũng như là cái con gấu assassin ở trong cái bộ gấu này thì nó có 5 con gấu thì có ba con gấu là nó có những cái chiêu chạy trốn con gấu uh, mết thì nó lướt thì nó cũng sẽ bất tử trong cái lúc mà nó lướt đấy con gấu cụ thì lúc nó chìm xuống thì nó cũng sẽ bất tử được mấy giây hay là như cái con gấu assassin khi mà nó chém nó nhảy lên nó chém thì nó cũng sẽ bất tử trong cái giai đoạn đấy nhưng mà với con gấu đá thì khác con gấu đá thì nó sẽ không có những cái uh, skill giống bọn kia và nó sẽ nếu mà nó bị focus thì nó sẽ rất dễ chết <clears throat> ok gặp thằng này có ăn được không gặp thằng này khả năng vẫn thua này ăn được không gặp mấy thằng gót đỏ này là khá sợ đấy gặp mấy thằng gót đỏ này là khá sợ thằng này saman nữa cơ ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được chưa đủ chưa đủ sáu đỏ tôi vẫn sẽ ăn được không Thằng này nó chơi là Saman anh em ạ Nó không chơi vắt đỏ, nó chơi Saman Thì được, Saman thì vẫn ăn được đó, Máu bé thì vẫn ăn được đó. Bây giờ chúng ta cứ dần đến 10 thôi anh em ạ Không phải vội đâu, cứ cầm 50 tiền đã Tí nữa tôi, mục tiêu của tôi là sẽ cho uh, Con uh, con bọ hung và con uh, Evil Clyde cũng sẽ lên 3 sao luôn anh em nhé Cho tiền nhiều mà Tiền nhiều để làm gì đâu, tiền nhiều để up cấp Để full sao nhuộm vàng luôn cái bàn cờ này luôn tất cả ba sao luôn anh em nhá chơi chơi cả gấu luôn chơi cả ngộ không tí nữa lên là sẽ có ngộ không nữa ngộ không thì chắc là là chơi hai sao thôi còn những cái con 3 tiền với 4 tiền thì có cơ hội thì cho lên luôn cho nó khỏe đội hình này mà mà, mà full full 4 sao thì chắc khỏe à ba sao thì chắc khỏe lắm nhỉ 4 đô 3 sao có lần chơi glacier 6 ờ, glacier à À không, đây là bộ bit Ăn nổi không? Ui, khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó rồi Khó rồi Bít sai linh à? Không phải, dồn đồ cho cáo Ui, lại sang gấu tổ này Gấu tổ ra có vẻ hơi nhiều ấy nhở Con gấu tổ này thì thực ra nếu mà chơi trong bộ Egosit thì nó không mạnh lắm Gấu tổ chơi trong bộ Exit thì uh, khá yếu Con này thì nó chơi là trong bộ uh, Saman hoặc là bộ Mết thôi Bộ Mết, bộ Saman thì nó khỏe Bộ Warlock 6 Warlock thì khá khỏe Gấu tổ chơi với cả cái bộ uh, ờ, Exit này thì nói chung là đánh giá không cao Bởi vì gây đam ít lắm, gây đam ít Bộ này thì cứ chỉ có hai con thôi Một là con uh, gấu Assassin, hai là cái con ừ, gấu gấu đá thôi anh em ạ nhưng mà gấu assassin thì nó cũng không lên được hai sao tôi thấy là bây giờ nó vẫn đang một sao đấy và tôi tôi đương nhiên là tôi sẽ không lấy cái quả trứng này tôi đập cho con gấu assassin đâu trứng này anh em cũng thấy rồi bây giờ tôi chỉ còn thiếu có ba con gấu đá thôi nên là chúng ta cũng phải kiên nhẫn chúng ta chờ đợi rồi anh em ạ đấy, tầm này anh em thấy là tôi đánh nó sẽ hơi chậm một chút <clears throat> à, chơi cái gì đấy glacier kẹp đúng cũng không à Đi rồi, không có cửa bạn ơi ừ. Tưởng đi vẫn còn bốn máu à Úi dồi ôi, anh em ơi ra trứng này cay thế nhở Tại sao nó lại là trứng Tại sao nó lại là trứng mà nó lại không phải là là là, là con gấu đá nhở Thôi thế thì chỉ còn hai con gấu đá thôi hai con gấu đá nữa là được Ra đi ra đi hai gấu đá là lên được 3 sao chúng ta đập trứng thôi chúng ta áp trứng lên hai sao đập cho gấu đá ok ôi cơ hội thì nó cũng được đấy nhìn trông nó cũng có vẻ cửa sáng để chơi gấu đá 3 sao đấy nhưng mà ừ, ra đi <laughs> Không là đối thủ chết hết rồi Tôi thấy là đối thủ sắp chết đến nơi rồi này Mà, mà vẫn, vẫn vẫn vẫn ờ, coi như là gấu đá vẫn chưa thấy ra Gấu assassin vẫn một sao <clears throat> Trong khi đấy ờ, tôi thấy là gấu tổ à, là, nó lại là cái con lên 3 sao đầu tiên đấy Nhìn trông giống lắm anh em ạ Ui thằng này chơi cái gì đấy 6 assassin à À 9 xin 9 xin phách 9 xin phách 9 xin phách 9 xin phách Ồ oh, 9 xin phách của chúng tôi Yếu vãi đái luôn Cái bộ này, nó chỉ mạnh khi mà ờ, full 3 sao thôi anh em ạ à. Ui đây rồi đủ assassin lên được hai sao được đấy rồi luôn rồi chơi 9 assassin fake ấy là nó phải full ba sao sớm roll level thấp mà còn nếu mà hai sao thì làm sao mà so với cả cái bọn hàng riu được hàng riu nó kẹp thêm các cái synergy khác vào nó mạnh hơn nhiều kẹp thêm cả bit kẹp thêm cả exit vào nữa từ từ đã nha thôi thế thì cái con rồng này tạm thời từ từ đã Tôi sẽ nuôi cái con um, Evil Clyde Tôi sẽ nuôi con Evil Clyde anh em ạ Evil Clyde lên 3 sao Như tôi đã nói đầu game Còn 6 Exorcist thì Thực ra nếu mà chưa ra ngộ không thì có thể chơi 6 Exorcist được Đấy tôi định tính là như thế Nếu mà chưa ra ngộ không thì chúng ta vẫn kẹp 6 Exorcist 4 gấu bình thường Đấy nhưng mà nếu mà ra ngộ không thì chúng ta sẽ sẽ không không không không không kẹp được như thế nữa Thôi thì cứ tính trước là chúng ta sẽ coi như là mặc định là sẽ ra một con ngộ không Ở cái giai đoạn chút lửa Round, ví dụ ra 31 chẳng hạn Tự nhiên nó ra con ngộ không Thế là kẹp vào là 3 meter lít thì nó mạnh luôn anh em ạ Lúc đấy thì mạnh lắm Con gấu nó sẽ rất trâu Không những cái con gấu ờ, đủ con ngộ không Và con gấu cụ trâu ra thì những cái con còn lại Nó đều trâu như thế Evil Clyde rất trâu 3 meter lít nó sẽ có tác động đến tất cả luôn Giảm 30% sát thương Rất khỏe đấy Cái bộ này khỏe lắm Bộ trâu nhất trong game luôn Giảm 30% sát thương Và nếu mà tiêu diệt đối thủ thì sẽ không có bị trừ máu nữa Ui round này không biết lấy đồ gì Những cái món đồ này nếu mà tôi lấy thì Tôi cũng chưa biết cho con nào Chúng ta chót dồn đồ cho con gấu ờ, đá rồi Từ từ đã anh em nhé Rồi Để xem nào Cố lên khô máu ở round này không nhỉ Tôi nghĩ sẽ roll thêm mấy cái nữa đang thiếu slot Ok roll đi Chúng ta đã roll thêm nha anh em nhá Con nào đấy lên hai sao đi chỗ nào Ui đều rồi Rồi rồi từ từ đã Thế thôi Cứ bình tĩnh Đánh từ tốn thôi anh em Không có gì phải vội cả Đây rồi bây giờ còn thiếu là mỗi con là ba con thôi Evil Clyde hay là con bọ hung ảo ảnh phẫn lộ thì bây giờ còn thiếu hai con giống con gấu đá gấu đá chỉ còn thiếu hai con thôi gấu đá giờ tin tin đẻ rồi bạn ơi gấu đá phải ra hộ tao cái <clears throat> thật đấy từ nãy giờ anh em thấy không gấu đá nó không ra luôn đấy gặp gót đỏ kết hợp với ca lông á không có vẻ không xi nhê nhỉ anh em thấy bộ này của tôi đấm ngang cơ gót đỏ luôn Đốt đỏ ca lông một thì chung chưa ăn thua Ca lông này phải hai sao thì mới có cửa ăn được Ok, ok bạn ơi Rồi Sắp đi rồi Ui, lại ra gấu đủ ạ Ảo ảnh đấy Rồi, chắc phải roll mạnh thôi nha Ui rồi lại ra trứng này Ai đời gấu ấy đẻ trứng không nhỉ Rồi trận này toàn ra trứng gấu ui đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa thôi nhanh lên nhanh lên một con nữa thôi ui ngộ không chết rồi không ổn rồi hết slot rồi anh em ơi ui tôi chết tôi rồi hay lại đập trứng cho con evil à không không được không được không được không được không được từ từ từ từ từ từ từ từ từ con nào không cần thì phải bán đi thôi từ từ nhá chết rồi anh em ơi sai lầm quá quả wow, sai lầm quá anh em ạ Rôn khô máu hết tiền nhưng mà không con nào lên được hay sao Con nào nó có một con Con nào cũng thiếu một con anh em ạ Cày thế chứ này à, Thôi bắt buộc phải như thế đâu Tôi bán lấy con gấu bố đi thôi Ui bọn nó đi hết rồi anh em ạ Rồi, roll tiếp nào May quá con này lên được Thế là cũng đỡ được cái hàng chờ Rồi, từ từ đã anh em Chúng ta lại tích tiền không Vừa rồi cuống quá tôi đã phải đập quả trứng lên hai sao anh em ạ Hơi lãng phí Rồi, thôi không sao Tôi sẽ lấy cái đồ uh, Bỏ cái gì đi nào Bỏ cái cấm đánh ngon hơn Tôi nghĩ là lấy cái cấm đánh ra này con gấu sẽ rất trâu nó vừa có chén thánh nó lại vừa có cái bkb giảm sát thương đấy tí nữa 30 telit vào nữa thì nó sẽ là giảm tới 90 phần trăm cái sát thương nhận vào Ủa. giảm 90 phần trăm sát thương nhận vào tức là giảm đi là coi như là ừ, ừ, nó, nó rơi vào tầm đâu đấy là nếu mà 100 đam mà đánh vào người con này là chỉ mất có 10 máu thôi khỏe thật Ơ kìa, nhưng mà sao chết nhanh nhở Gặp bít chết vẫn nhanh nhá Vẫn không ăn được bít à Ảo nhờ Không, bộ bít này đâu có sợ đâu Exit làm gì sợ bọn bít đâu Chắc là có gì đấy nó hơi sai thôi Tôi cho con ngộ không này vào thì tôi nghĩ là là, là, là cũng không sợ bít đâu Bít thì nó gây đam vật lý mà Đấy Đam vật lý thì ngộ không vào giảm 30% sát thương thì tôi nghĩ là không sợ đâu mà từ từ đã Bây giờ tôi cho vào sợ bọn nó chết hết đấy anh em ạ Cái lý do mà tôi muốn là bọn nó sống để tôi lên được cái con gấu đá 3 sao cho nó mặn nhãn ấy Chứ bây giờ tôi cho ngộ không vào là bọn nó chết hết ngay Chỉ cần là Egosit nó không chết thôi ấy, là nó có gây đam được ấy là cái bọn bit nó chết anh em ạ Đấy Đấy là cái lý do tại làm sao mà tôi vẫn để cho cái con ngộ không ở ngoài cho bọn này nó sống lên một chút nữa đó Tôi là muốn là bọn này nó sống lâu lâu một chút để tôi có thể là tôi, à, tôi, tôi ra con gấu đá ba sao thế thôi nó chứ không phải là, là tôi ngại gì cái bọn này đâu bọn này nó làm gì có cửa ăn được tôi anh em yếu mà đấy bây giờ mà tôi cho ngộ không vào là bọn này chết ngay chết luôn ấy bây giờ tôi chưa cho con ngộ không vào mà nó đã không có cửa ăn được tôi rồi này anh em thấy không kể cả là chúa quỷ chúa quỷ một sao vẫn chưa ăn thua đấy anh em thấy không làm gì đánh đánh là có, có, có gây được mấy đam đâu Nó bị giảm sát thương đi rồi mà Đấy chết luôn này Thằng kia cũng thua luôn cả Có ăn được đâu Đấy, tôi bây giờ tôi đang có cái con ngộ không ờ, Nếu mà đập trứng là hai sao luôn rồi đấy Nhưng mà thôi cứ từ từ để cho nó sống lâu tí anh em Tham vọng ở trận đấu này của tôi là phải đưa cái con gấu đá lên 3 sao rồi nó mới mặn nhãn <laughs> Cứ bình tĩnh từ từ rồi Không có gì phải vội cả đây, còn rất nhiều đồ cho gấu assassin nhá Cũng được nhá, gấu assassin là gọi là semi dam Rồi Thế thôi, chơi 4 Exorcist thôi anh em ạ Tôi nghĩ là 4 Exorcist thôi Lấy mà roll khéo khéo tí này Con Evil Clyde nó lên được 3 sao rồi đấy Nhưng mà rất là đen Nhưng mà vừa lấy nó ra được Có thiếu đúng một con thì nó không ra lốt cái con cuối cùng Đấy, con, con gấu này cũng hơi đen này Con gấu đá nó đen quá anh em ạ mãi không thấy ra thêm con nào nữa tôi chỉ cần một con nữa thôi mà một con nữa đập trứng rồi là xong rồi nhưng mà không thấy ra thế mới cay toàn ra cái gì ui rồi lại ra gấu assassin này ô rao này chắc là tôi cho ngộ không vào rồi anh em ạ tầm này bọn nó mạnh rồi ấy thằng này nó mạnh rồi nên là, là, là không có tô độ không thì nó sẽ đẩy tôi kinh lắm à, cho tô độ không vào thì tôi nghĩ là cũng chỉ lọt một vài con thôi Mỗi rau lọt khoảng hai con thôi là được rồi Tôi nghĩ là mỗi rau tôi sẽ thằng nó hai con thôi Ok Rồi Hay quá Ui nhưng mà có đẩy nhiều không nhở Tôi tôi cảm giác như đẩy nhiều luôn Đấy tôi bảo Tôi biết ngay mà Tôi đã bảo với anh em rồi là nếu mà cho ngộ không vào là nó chết nhanh lắm Tôi cứ ngỡ là, là nó khỏe, nó không khỏe đâu Ui ôi, ui rồi đẩy 20 máu ạ 16 máu Ui Con gấu assassin nó còn lên trước cả con, con ấy này Sợ thật sự đấy Gấu đá còn lên Ui lại trứng này Chết mẹ Nhiều trứng quá Ui rồi lại trứng này Gấu đẻ trứng à Trời ạ Trận này đúng kiểu gấu đẻ trứng anh em ạ Bãi đáy thật sự Ồ, Không lên hai sao rồi chắc thằng này đi luôn ra ngoài mất Điên mất Gấu assassin mà nếu chính ra là nếu mà gấu assassin là lên được 3 sao rồi đấy Gấu assassin bây giờ đập trứng lên được 3 sao rồi đấy anh em Ảo thật đấy ô ô đừng bảo thằng này nó đi luôn nhá chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa ba con này không ăn được ba con này không ăn được ok ok vẫn sống vẫn sống hay quá bạn ơi cố lên nhá tôi chưa muốn bạn chết đâu chả nhẽ đập trứng cho gấu assassin nhưng mà gấu assassin không đồ anh em ạ gấu assassin ba sao không đổ? tôi không vẫn muốn là giữ trứng này cho con gấu đá gấu đá ra một con nữa thôi mà chỉ một con nữa thôi ra đi bạn ơi Ơ bây giờ tôi đang làm gì nhở Ui đây rồi đây rồi đây rồi Từ từ đã từ từ đã từ từ đã Mẹ nó cứ lẻ lẻ này thôi Ra ngoài có lên lóc lại không nhở Evil Clyde cũng sắp lên được 3 sao rồi này Ui, này có đi không? Nào trông giống nó đi lắm anh em ơi Không không không không không Chưa chưa chưa chưa Chưa chưa Vẫn sống Hay quá bạn ơi Cố lên nhá Cố đến ra 41 đi bạn ơi Cố sống ra 41 nhá Tôi là tôi cố tình để thua đấy anh em ạ chưa mà tôi nếu mà tôi để cái con ảo ảnh nó bắt thì con cò của nó thì nó đi lâu rồi Tôi chỉ cần lấy ảo ảnh tôi kẹp vào Tôi kéo cái con Lancer ra là nó thua ngay mà Stun con Lancer là nó chết ngay mà Chả qua là tôi để là tôi đang để là, là tôi không muốn nó chết thôi ừ, Để cố gắng để lên được nhưng mà nó đéo lên Chán thật đấy Bây giờ lại lẻ một slot Lại phải bán đi Cứ bán đi mua lại bao lần nữa đấy Khổ thật Mãi chưa lên được con Evil với con Võ Hung lên được 3 sao Cố sống ra 41 nha anh em nhá Ui bạn ơi Trông bạn có vẻ đi luôn rao này nhở Ôi chết rồi, dễ lắm Ui rồi ôi anh em ơi chán thế Đi luôn rao này rồi này Làm thế nào mà đỡ được ui giời ơi Cái con ảo ảnh của tôi mà nó vẫn còn sống thì chắc chắn nó đi anh em ạ Nhìn là biết rồi Chán thật Đấy con gấu biết thế đập bô chừng như gấu assassin <laughs> hơi tiếc anh em nhở hơi đáng tiếc ở trong cái trận đấu này lẽ ra là tôi cũng nghĩ là, là cái con gấu đá ấy, nó sẽ là nhân vật chính nhưng cuối cùng late game thì nó lại cuối cùng nó lại là con gấu assassin nó mới lên được 3 sao lấy đồ hơi sai giá như mà nó sẽ là chém lan nó cướp điên nhỉ anh em nhỉ kẹp assassin vào các kiểu các thứ thì có khi nó lại mạnh hơn rồi ok anh em nhá Dù sao cái trận đầu cả năm mới chơi được một trận